giá như da đầu không ngứa nữa, còn mình thì nhẹ nhàng hơn. Mình cứ ao ước được phun mềm như người ta. Nếu không còn khô và trẻ ngọn thì hay biết mấy. đồ lắng nghe các bạn nói nên tạo ra ba loại dầu gội hoàn toàn mới. Dưỡng ẩm dịu nhẹ, dưỡng ẩm cân bằng, dưỡng ẩm bổ sung. Đô mới đáp ứng mọi nhu cầu của tóc. đồ lắng nghe các bạn nói.